nếu lúc này ai cũng đi hết ai cũng đi về hết mà chị đặc biệt là chị xanh ra trên con đường này nè thành ra chị nhìn xuống đây mỗi một ngày chị đứng đầu chị nhìn xuống chị thấy một con người ta dăng dây không ăn không uống không đồ không bạc gì hết mà giờ mình leo lên bay mình bay không chị bay rất lẹ luôn ngày mai chị chỉ đừng ra sân bay tân sơn nhất chị có xe hơi chở chị ra chị leo xuống cái bay là chị tới với bay bay bỏ lại hết những sau lưng nhân viên bao nhiêu con người nhân viên dù cho đi làm ở nhà lãnh nửa lương đi cũng buồn thà là bây giờ nhân viên lãnh lương phô cực một chút xíu nhưng mà cũng là góp sức từ thiện với chị nhân viên rất đông sau đó là làm việc làm việc xong rồi mình tặng đem quà cho người ta bánh cho người ta gạo cho người ta mình cảm thấy nó vui vẻ hơn còn để quyết định là đi về mỹ thì nó lại quá dễ dàng ừ. chứ không phải là mình phải xin giấy tờ tụi chị là có giấy tờ để đi về hết em ừ. nói với chị nếu bước ra ngày mai thì chị đi quá dễ nói với chị cho nên là mà quan trọng nữa nè chỉ muốn mọi người sao chứ chị là có nhà bên bển rồi nhà của chị tất cả đóng lại hết phủ giải che lại hết rồi đi về tại vì anh phương về lại vì thứ nhất là sau biến cố phương chỉ tài mất phương về rất là lại nhà ừ. chưa cho muốn được rồi căn nhà đang ở thì có cái hồ bơi nay nó lên rêu xanh còn cái này nữa <laughs> nói chung là nhà nào cũng kệ để đại đi về chị rất có lý do để chị về mỹ nếu mà chị muốn về mỹ chị nói là chờ nhà cửa hai ba căn bỏ nó bị hư hao này nọ chúng tôi về nó lý do đó lý do vô cùng chị quay lên tao cũng nhìn thấy nó ghê thiệt nhưng mà như vậy nó quá dễ nó quá nó, nó không có gì chia sẻ vui như là mẹ chị nói à, chị chị đối với ai nha à, qua một cái này là một cái biến cố của xã hội nhưng mà đây cũng là một cái kinh nghiệm sống cho cuộc đời chị đây là kinh nghiệm sống cho chị ví dụ như mình chưa em sẽ ghi dấu cuộc đời mình đã trải qua sau này em sẽ nói với con em là ừ. bố mẹ đã từng trải qua cái lịch sử bệnh của thế giới và nặng nhất tại Việt Nam ừ có thể là tưởng là trong cái giây phút sống chết mà bố mẹ đã vượt qua cái mảnh diện chứ đối với bạn thân chị năm 2021 đối với tôi là một cái năm đại dịch rất là lớn và chúng tôi đã đi cùng đồng hành cùng với mọi người và tới ngày hôm nay chúng tôi đã vượt lên được cái đại dịch này đó là một cái sự trải nghiệm cuộc đời của chị ừ. ai cho chị cái cuộc đời là đi vô nhà xác chị đứng đây nè xác đứng đó nó gần mấy chục xác luôn chị đứng đây làm sao để đâu có rảnh đâu mà sau này ai đi vô trong giờ cái đó ừ. chị là người trải nghiệm chị làm giấy tờ chị vô chị có bóc sát chị bung cốt chị khóc chị đem chị làm tất cả những cái này không bao giờ chị làm được đây là trải nghiệm của chị dì khương thì cũng xà xuống đây dán giấy vô bọc dán hộp bung gạo làm tất cả những cái này trải nghiệm của mình đây kinh nghiệm cuộc đời của mình đây sau này biết bao nhiêu người cần mình nói lại những năm tháng này mình làm gì kinh nghiệm quá trời giống như một cuốn sách quá hay chứ Ờ, có có thể có những cái mình cùng đường mình khổ thiệt nhưng mà đó là ghi dấu cho chị giống như em hỏi chị chưa có cái chị kể cho em chị đã từng khổ lắm em ơi còn nếu chị ra xong ra chị sung sướng là chị nhóng nha nhóng nhảnh về chị đang ở mỹ chị sung sướng nhà của con chị đồng đúng không đối với chị cái trải nghiệm rất là hay mình sống cuộc đời cuộc đời của chị chị muốn sống nó phải có nghệ thuật sống nó phải hay ho cái sống trải qua rồi ai cũng chả sơn móng tay đựng đồ đẹp rồi một cái ì đó chơi cho, cho chị em con nó cùi nè cùi thì lấy cái kéo bị cắt gãy nè đó ghê không ừ. như là cùi và nó mọc dài ra xong rồi nó gãy nè xong cho lấy cái kìm cái kìm mà ta cho ép không á em đây dạ. nè kìm á ta ghé ngang ta giục vô đây nè cái bà này cũng dễ thương á cái bao ni lông với cái bịch vậy nè trong cái bịch này dao cạo rau với lại đồ cắt ngón tay cái lụm cái đồ cắt ngón tay này cắt luôn đó với lại xà bông nè đó rồi ta giục vô 35 tao giục vô đây nè sáng dậy dọc dọc dọc đây nè em lụm nhà tao được xài cái cửa này nè được lắm nói chung là sớm này người ta đi ăn đi nghe đi qua đi đại ta có gì ta cho mình đó hay lắm đẹp chứ sống hay chứ sống mà mình vượt qua được một cái đại dịch lớn vượt qua một cái một cái cơn gì đó lớn một cái hải giống như em đi vượt sóng em đi chơi nước sóng em vượt qua được em vui không trải nghiệm đúng không sống một cái cuộc cuộc sống quá nhiều sống đẹp ngồi đây mà kêu chị ngồi chị dán này chị vô bọc chị làm gì không bao giờ chị mà chị quạo nha chị vui vẻ lắm chị làm gì chị thấy vui vẻ chứ không phải là kêu chị phải làm chị rất là thích làm thì vui vẻ ừ. năng lượng rộng rộng rộng rộng thì chị vui giờ cái giống cửa chị ngủ chị buồn chị cũng chịu à là chị làm vậy chị cảm thấy vui mà chị làm người ta có đồ ăn ta vui lắm trộn buổi sáng mà chị tấp nập trái cây ra rồi dêu mà sớm phố làm rần rần rần rần như ngày vậy đó vui lắm thấy không đi tới giờ tự nhiên giờ em lên trên lầu nhà em đóng cửa kính mít chơi rồi em luôn giờ sáng sớm chẳng lẽ chín giờ sáng dọn có mọi ngư sao nuốt nổi ớn ừ. Ờ, dữ lắm thành ra chị hằng chị nghĩ vậy là vui rồi ờ, cuộc sống vậy quá vui rồi còn là gì nữa tối cũng hai chồng ngủ cái giường đâu phải là thằng ngủ ba cái giường được ừ. ăn thì cũng đâu ăn gì nhiều ăn chén cơm thôi chứ ăn gì đâu nhiều chị cũng đâu ăn cơm gì đâu à, rồi à, xa chị có một cái là có một cử cà phê sữa đá hết à, mắc gì sống cho vui vẻ tích cực là được bản thân chị, chị chị để anh trả lời câu này anh anh làm từ thiện là gì chứ gì anh, tích đức anh, anh cứ nói không không có tích đức cho kiếp sau anh cũng không có tích đức cho con anh anh dạy cho con anh về cách làm từ thiện để giúp cho đời chứ anh không có tích đức cho con anh bởi vì anh làm những cái việc gì anh sẽ hưởng chị sẽ hưởng bản thân anh chị sẽ hưởng nhưng mà con anh chị không thể nào hưởng nếu mà con anh chị không có được giáo dục ừ. tốt phải đó. giáo dục nó đó cho nên là cái cái cái giáo dục là cái mình truyền cho con mình ba mẹ chị giáo dục tụi chị rất tốt giáo dục chị rất là tốt mặt mẹ chị giáo dục chị rất tốt cho nên hiện giờ chị đang hưởng cái tốt đó của mẹ chị đó. chứ mà cái bây đó giờ mới là cái giáo dục mà ừ. mẹ chị giáo dục chị là con sống ở đời con phải chia sẻ bước ngoài đường con phải biết điều mẹ chị dạy chị dạy giờ chị cũng dạy con chị dạy mà đứa nào nó có cách vô đậu được hay không thì chị nghĩ là khi giờ, giờ mẹ chị mất đi rồi mẹ chị đâu có tích được cái gì đâu mẹ chị đâu có khi chết được mặc hai cái cánh gì đâu mẹ chị cũng mất rồi thì cho lại chị thì chị nghĩ là chị sống đó giờ chị nói thì kia chị ra ngay giữa đường mà chị kêu đau bụng quá cho chén cơm coi là sẽ có người bưng cơm bưng trứng cho chị chị biết chắc như vậy luôn đó mình sống cái đời mà mình ra đường người ta cho mình chén cơm mình mới gọi là mình mình sống chứ không phải sống ra giường mà ta sợ nể mình đâu ta phải nể mình chứ đừng sợ ta cũng chụp sợ nữa mới chọn nữa chứ không ta phải nể trọng mình chị nhận được những tấm hình sau khi các bạn sẽ có một cái rít là các xe ba xe ba xe sẽ đi về đây đi về nhà chị và khi vào ba xe này ha, ví dụ như là ba xe ha mỗi một ngày các bạn sẽ có cái tờ giấy anh Phương làm rất là hay là làm theo màu mà chúng chữ chị á tụi chị làm á là cái dụ như chị nè đúng không ừ. ví dụ như là xe màu vàng xe mình góc nè, là ví dụ vậy nè đó những ngày đầu chị đi nè ha là xe mã là đi màu vàng xe mã buổi chiều là vàng đậm ừ. xe lâm màu xanh xe buổi chiều của ông Lâm là màu xanh lợp ví dụ buổi sáng thì chị chia ra rất là nhiều màu như vậy sau đó các bạn đi tới đâu thì các bạn phải chụp hình về tại vì em đâu biết là các bạn đi rồi các bạn chuyển hàng đi đâu đó đây nè đó bắt đầu các bạn đó là chuyển hình về cho chị như vậy là, là vui nhất là bắt đầu buổi chiều rồi nè có nhiều hình rất là vui luôn đó có nhiều hình ví dụ như là mình coi như vậy nè đó là việc quan trọng là em nhìn cho tấm hình này là em thấy cái gì mình phải bỏ đi cắt tóc nhuộm <laughs> là tụi chị phải edit bỏ cái chữ cắt tóc nhuộm chỉ còn bạn này với giống quà thôi rồi có nhiều người chỏng đít chỏng cu có người ngoái lỗ tai có người bụng bự quần slip cũng lòi ra luôn có thì rất là bắt cười này giống như chú này mà ấp chú lên thì rất là tội nghiệp chú thấy ai mà kỳ phô vậy thì bắt đầu các bạn mà làm nè là chị chị này nhận phải là phải chụp chị này nhận yeah. Dạ. lý do chị này nhận ở cái địa chỉ này là lát chị phải phát ra cho chị chứ không thôi chị đại diện chị nhận rồi ra đóng này đi đâu thành ra là bây giờ lòi chú này là phải cái chú này kỳ quá bụng bự quá dẹp đi là cái chiều vui nhất đó là bắt đầu buổi tối là 7 giờ tụi chị lên ăn uống rồi xong là bắt đầu ông xã chị coi là hôm nay các bạn đi đúng không bao nhiêu người ừ, hình ảnh rồi, sao người nào người nào up lên facebook trả lại và cái là công việc của tụi chị ngay từ đầu chứ không phải là ngay bây giờ có cái chuyện mà sao kê là tụi chị sao kê đó phải nếu mọi người nào mà tin ý nhìn lại ngay những ngày đầu trên cái facebook này của chị kéo lại hết luôn từ đầu luôn là tụi chị đã đăng từ cái ngày đầu tiên đi là tụi chị đã đăng là chúng tôi đi tất cả các cái cái cái cái, cái um, cái mà chị chị chị tặng á, là chị đều có dưới góc này hết yeah. Dạ. là có dưới góc này thì chị ghi lại hết chứ chị không có phải là giống như là mình à, mình à, à, mình à, bây giờ mình mới đăng đâu nè ví dụ nè trước đây từ hồi 5 ngày mà chị cũng đã đăng rồi yeah. Dạ. đó rồi bao nhiêu em kéo xuống đây cỡ cả một tháng trước luôn ha có thể là không nằm trong hình nó nằm dưới hình này nó cũng có hình là chị đem đi nè mình tin như lấy cốt này chị đi dạ. lấy cốt về đó thì dưới những cái hình này trong những cái hình này là bắt đầu chị báo cáo nè là đều đều có tấm hình đăng chứ không phải là là là là tự nhiên mà nó lòi ra cái hình đăng đâu ngay từ hồi đầu là tôi chỉ muốn làm rõ ràng đến khi ai nhận quà của mình biết khu vực những máy đã nhận cái bánh những tấm hình này là vui không bánh u bánh thấy thương chưa dạ. bánh đó những tấm hình này nè đó à, em nhìn thấy vui không ừ. vui quá đi chưa thấy chưa đây là giờ phút là vui nhất đây nè dạ, dạ. đó bé bé nó bu bu bu bu nè đó rồi bé chung cưng nè em bé là bà lão nè đó đó này là cái những cái mình đây cũng nhất. là phải ngắm nghía từng tấm vô lên ừ, đó đây các bé chị đeo ức lên hết ngay từ đầu dạ. ừ. đó là cái công việc của tụi chị muốn làm như vậy để người ta nhận được chứ không phải là là là đây là từ ngày 22 tháng 8 mà cũng còn nữa là 22 tháng 8 cũng có nè đi các đơn sao là chị đều để lại hết rồi. Ừ. các bạn đi làm sao có ghi rõ ràng đây nè chứ đâu phải giờ tụi chị mới làm đâu rõ ràng ngay từ đầu ừ, rõ ràng ta tự mình đi rồi tự mình đăng lên là kia cho mọi người biết là mình đã tới đó bản thân chị cũng muốn biết cái người kia là có những bánh của chị có những gạo của chị có những số lượng rồi, chứ đâu được có nghĩa là sáu đứa là on làm hoài không nghỉ rồi bốn đứa chạy ra ngoài tại vì một cái bạn mà chuyên môn gọi điện là bạn phong cái bạn tiền này là thu nè con này là tạ thu thâu nó thu đồ tạ đồ tấn còn thằng kia là mặt đứng chi ừ, cái thằng mặt đứng chi là nó chi cho tới mặt luôn á nó chi ra là tại nó cho đơn ông này là người thứ ba để làm đơn nè thấy chưa ừ, là ba chị là người điều hành là bốn sáu thằng tài xế là 10 đảo nhau là từ hôm bữa đầu dịch tới giờ ờ, ờ, ờ. chưa tính bếp bánh bếp bánh chị là bếp bánh chuyên nghiệp đầu tư gần mười mấy tỷ chưa bán được cái nào trơn làm từ thiện tới nay luôn Tam đã à, chạy uh, sáng mai chạy qua em để uh, bánh nó là tròn tròn tròn như này là chị làm chị sẵn nó là mấy trăm ngàn cái chứ đâu phải mấy chục ngàn tại vì ngày hai ba chục hai ba ngàn bánh và hai ba ngàn bánh một ngày hai ba ngàn bánh chị cho ra mà cái bếp bánh của chị đầu tư từ trên xuống dưới về hàng làm bánh ừ, sao ra gì hết trơn luôn giờ vô bánh từ điện ừ. đó không có làm gì đâu chưa thu này bây giờ giờ vâng. tiếp bánh bây giờ nhà hàng đóng cửa chưa chồng chị sống ở bên Mỹ gần 30 năm nay và người Hà Nội gốc lớn lên mười mấy hai chục tuổi là đi nước ngoài tới ngày hôm nay về Sài Gòn ở với vợ 7 tháng bây giờ những con đường đi là ổng lên đơn <laughs> đó ổng lên đó dạ. là ổng lên luôn ổng ổng lên đó dạ chị còn ổng còn nói chị là bình chánh bự lắm nha nhà bè bự lắm nha bình chánh bình chánh nào bình chánh đầu này đầu này ông kêu chỉ chị luôn 7 tháng nhờ có sự giáo dục của bệnh dịch bệnh mà bây giờ mới được cái cuộc sống của mình mình sống mình cảm thấy nó có ý nghĩa nếu mà ngày mai tụi chị có chết đi thì tụi chị thấy cũng quá ý nghĩa sống quá tốt quá đẹp rồi và não còn rồi vậy không ăn nhậu không cái, chờ bạn không, không, không chơi gái không gì hết chỉ chăm chú vô ăn no sáng ăn lành từ thiện tối nghe chúng chữ rồi thôi hết <laughs> làm gì đó. phải không cái chi là nhậu nhẹt đó giờ em cũng không bao giờ nghe chị hương đấy đánh cờ bạc chuyện nữ biết cờ bạc bây vâng, giờ vâng. đó này sẽ dính á tụi trẻ sẽ biết chơi gái không thấy chị thấy là hết bệnh rồi <laughs> lúc đó chị buông ra chị sẽ làm nghệ sĩ lại